kiêu hãnh tọa lạc tại thành phố đáng sống nhất thế giới, hình thành một đại đô thị biển với định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và giải trí, được quy hoạch bởi Haptic Vương Quốc Anh, thương hiệu hàng đầu thế giới. Đại đô thị bao gồm các quần thể, tổ hợp chung cư cao cấp, khu biệt thự cao cấp, khu phố thương mại shop house, khu shop house trung tâm phố đi bộ và các tòa khách sạn, trung tâm thương mại trung tâm sự kiện với sức chứa lên tới hàng nghìn người, nơi diễn ra các sự kiện quy mô tầm cỡ quốc tế. Chào đón một siêu phẩm độc nhất vô nhị nằm giữa hai sân golf quốc tế, Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng. Tiên Phong mở ra kỷ nguyên mới cho dòng bất động sản cao cấp kết hợp với trường sống xanh đầy cảm hứng. Sắc xanh lục, tươi mát đầy sức sống của hai sân golf tiêu chuẩn quốc tế sắc xanh ngọc lam đầy chất thơ của dòng sông cổ cò huyền thoại sắc xanh ngọc bích lấp lánh của bãi biển riêng tư tuyệt đẹp sắc xanh trong vắt của bầu trời North như Đà Nẵng dự án là chung cư cao cấp duy nhất nằm trên cung đường tỷ đô nơi hội tụ những thương hiệu năm sao hàng đầu thế giới như Pullman, Sheraton, JW Marriott là tâm điểm trên cung đường di sản Huế, Đà Nẵng, Hội An trong phút chốc, bạn có thể đặt chân đến hàng ngàn địa danh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hiên, Bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm. Ngoài ra, góp View Luxury Apartment Đà Nẵng thừa hưởng trọn vẹn lợi ích kết nối chiến lược tại vị trí huyết mạch của quốc gia với hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. view Luxury Apartment Đà Nẵng mang trong mình những giá trị vượt bậc trong kỷ nguyên mới. Dự án chung cư mặt biển duy nhất sở hữu sổ hồng lâu dài. Dự án chung cư duy nhất sở hữu bãi tắm riêng. Dự án chung cư duy nhất có đường hầm sang biển. Dự án chung cư duy nhất nằm trên tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam. Dự án chung cư duy nhất sở hữu 66 tiện ích đặc biệt dành riêng cho cư dân. Chúng tôi nỗ lực kiến tạo nên cộng đồng cư dân với những giá trị sống văn minh, đẳng cấp, nơi mỗi căn nhà sẽ là một không gian sống đầy cảm hứng. Chào đón những cư dân đầu tiên vào quý 4 năm 2021, Godview Luxury Apartment Đà Nẵng, một sản phẩm được phát triển bởi Landora Group. Kiêu hãnh tòa lạc tại thành phố đáng sống nhất thế giới, hình thành một đại đô thị biển với định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch và giải trí được quy hoạch bởi Haptic Vương Quốc Anh, thương hiệu hàng đầu thế giới. Đại đô thị bao gồm các quần thể, tổ hợp chung cư cao cấp, khu biệt thự cao cấp, khu phố thương mại shop house, khu shop house trung tâm phố đi bộ và các tòa khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm sự kiện với sức chứa lên tới hàng nghìn người nơi diễn ra các sự kiện quy mô tầm cỡ quốc tế. Chào đón một siêu phẩm độc nhất vô nhị nằm giữa hai sân golf quốc tế Golfview Luxury Apartment Đà Nẵng. Tiên phong mở ra kỷ nguyên mới cho dòng bất động sản cao cấp kết hợp với trường sống xanh đầy lãng hứng. Sắc xanh lục, tươi mát đầy sức sống của hai sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Sắc xanh ngọc lam đầy chất thơ của dòng sông cổ cò huyền thoại Sắc xanh ngọc bích lấp lánh của bãi biển riêng tư tuyệt đẹp Sắc xanh trong vắt của bầu trời Northview Đà Nẵng Dự án là chung cư cao cấp duy nhất nằm trên cung đường tỷ đô Nơi hội tụ những thương hiệu năm sao hàng đầu thế giới như Pullman, Sheraton, JW Marriott là tâm điểm trên cung đường di sản Huế, Đà Nẵng, Hội An Trong phút chốc bạn có thể đặt chân đến hàng ngàn địa danh mình kiếm như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà hương, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm. Ngoài ra, góp View Luxury Apartment Đà Nẵng thừa hưởng trọn vẹn lợi ích kết nối chiến lược tại vị trí huyết mạch của quốc gia với hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, đường hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Golf View Luxury Apartment Đà Nẵng mang trong mình những giá trị kỷ nguyên mới Dự án chung cư mặt biển duy nhất sở hữu sổ hồng lâu dài Dự án chung cư duy nhất sở hữu bãi tắm riêng Dự án chung cư duy nhất có đường hầm sang biển Dự án chung cư duy nhất nằm trên tuyến phố đi bộ dài nhất Việt Nam Dự án chung cư duy nhất sở hữu 66 tiện ích đặc biệt dành riêng cho cư dân Chúng tôi nỗ lực kiến tạo nên cộng đồng cư dân với những giá trị sống văn minh, đẳng cấp nơi mỗi căn nhà sẽ là một không gian sống đầy cảm hứng. Chào đón những cư dân đầu tiên vào quý 4 năm 2021, Godview Luxury Apartment Đà Nẵng, một sản phẩm được phát triển bởi Landora Group.